à, vì nhà mình á, thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình là à, khi mà dựng vợ gả chồng á, thì sẽ xây nhà ở đó cô thấy ờ, con để tương lai mình được không cô bây giờ thì cô khó nhận xét lắm phải quen rồi cô phải biết chứ còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái con cô thì nó rất là ngoan thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng có nghĩa là um, đàng hoàng à, đó là nỗi lòng là tâm sự của người mẹ dạ. à, cũng lo lắng cho con gái của mình ha dạ rồi hai bạn đã có mặt trên sân khấu chúng ta sẽ giới thiệu về nhau bạn nam à, em tên là trần minh hải năm nay 31 tuổi em đến từ tây ninh hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty vedan bạn nữ à, em tên là lê thị hoàng anh năm nay em 26 tuổi Hiện tại thì em đang học văn bằng 2 sư phạm toán của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ờ, ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà. Ừ, dạy kèm lớp mấy? Hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3. Toán hả? Dạ, toán lý hả Ờ, mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Ừ, em thì chắc là cũng ờ, cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ. À. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì ờ, hậu đậu trong việc uh, bếp nút. Dạ, À, thứ hai nữa là thường xuyên là lười lâu lâu mới là xuyên đột xuất và tính là hay quên mình lười là mình lười cái gì lười trong cái việc gì hay tất cả mọi thứ đều lười dạ ví dụ như là dọn dẹp á à, mẹ kêu là dọn thì em nói là thôi để lát nữa con làm chứ không ừ. có chịu làm liền nhưng mà lâu lâu thì xiên đầu xuất lên thì ờ, lo hết tất cả ra dọn hết tất cả nguyên nhà rồi À, điểm mạnh của em thì à, em biết hay học hỏi, à, biết lắng nghe Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là à, vì không có gấu nên là sếp định dạy cái mít Mà vì sếp định dạy cái mít cho nên không có gấu Hai mươi mấy năm chưa một mối tình nào hết từ thời đi học tới giờ luôn Dạ Lý do tại sao vậy? À, ngày xưa đi học á, thì à, gia đình à, ngăn cấm chuyện yêu sớm ừ. à, Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi muốn em có bạn trai thì à, xung quanh em cái môi trường á, lại không có được đối tượng phù hợp ừ. Mình mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7 à, Là một người không có tính gia trưởng Vui vẻ, cởi mở, hòa đồng Giống như anh Nguyên Linh thì em rất là thích à ừ. Dạ Chị cũng thích ảnh nữa <laughs> Dạ quan điểm của ai bên đó vậy em có thấy em đáp ứng được nhiều em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh được hết luôn hả phải không dạ. bạn em cao nhiêu đi. dạ em cao một m bảy mốt ồ dư được một chút có gia trưởng không dạ không anh lý do tại sao ấy? em thì cũng đi rất là mát tay không biết làm sao á quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng yêu cầu của em thế nào bạn nữ thì phải biết chăm lo cho gia đình tính trên nhường dưới là được rồi về à, ngoại hình cái trong ngoại hình thì cũng à, thì bạn đó ốm tại tại vì em thích mấy bạn nữ mà mặc áo dài ốm thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp mà mập mập mới có sức khỏe chứ bạn về còn sanh con đẻ cái nữa ốm quá sao có sức không chị cái đó về đem à, đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên chi vậy thì ta bồi bổ sẵn này mình rút về nó sướng hơn không nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bỏ dài đẹp của bạn rồi tại vì uh, mình không có cần đẹp không cần đẹp luôn dạ thì cái đó vậy chỉ cần ốm thôi dạ ông thì lạ lùng vậy tại vì uh, nếu uh, đẹp á, thì về đem uh, làm cho đẹp được về cũng có thể ăn kiêng hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn nếu mà ốm thì mão dài còn mập mập mấp mấp thì mình mặc cái khác mặc cái khác là mặc cái gì mặc đầm đồ đó nhưng mà vẫn thích áo dài hơn đúng không dạ <clears throat> à đó là yêu cầu rồi à, sở trường mình có gì em nấu ăn được em chơi thể thao được chuẩn bị cho đám cưới chưa dạ cũng chuẩn bị chút chút cưới thì giờ ở đâu hồ chí minh là ở dạ. tây ninh dạ để ở thành phố nếu như sau này em công tác ở với em bình dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha thì anh à, đi sẽ đưa rước thôi đưa rước mỗi ngày anh căng lắm á tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được dạ, nếu như bạn nữ đi có ờ, đi công tác ở với bình dương đi thì mình dọn đi ra thủ đất để mình sống cho nó gần đúng không? Thì cho gần Đi đấy mình tiện mình đưa rước cho mỗi ngày là à, được Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa dạ. rước bạn gái luôn ừ. Tại tại vì cái khu ở ngoài đi cũng nguy hiểm đi nếu như bạn gái đi một mình đi thì cũng đi mình không an tâm Đúng rồi, đấy là xa đó Dạ chào chị Bạn trai có tật xấu gì không? Dạ có chứ Vì thứ nhất là em rất là cứng đầu ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi em làm chừng ba lần đi nếu đi không được thì em tự động em bỏ đi nếu như được có người uh, xen vô nói trời ơi mày mày làm cái đó thì không được đâu tao tao biết chắc mà thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sao ba mối tình không tại vì đi lúc trước á đi là đi mình còn nhỏ đi mình đi chưa có cái gì trong tay hết đi cái, cái đi công việc thì không dạ. có ổn định ừ. tại vì đi mỗi lần đi mình cưới đi người ta về đi thì đâu phải để mình nói chuyện ừ tôi cưới đưa người đó về đi là thôi đâu cái cho nên thì mình phải chuẩn bị từ trước đến khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới bây giờ bây giờ bây giờ chuẩn chưa bây giờ chuẩn chưa dạ đi cũng chuẩn rồi chị chuẩn khoảng bao nhiêu phần trăm rồi dạ đi cũng ờ, sáu mươi chục phần trăm sáu chục phần trăm giờ lấy vợ về mình ở đâu dạ ờ, ở à, thành phố thành phố là ở chỗ nào tùy dạ. theo ờ, bạn đó đi công tác ở đâu là ở đâu mình thuê nhà ở đó dạ nếu như mình ở luôn ở với An được không bạn ha à, vì nhà mình đó thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình là à, khi mà dựng vợ gả chồng á, thì sẽ xây nhà ở đó à, để cũng gần gũi bên gia đình nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý không bạn không? Thì nếu như bạn muốn định cư dưới Bình Dương thì mình đi cũng đi không thành vấn đề Tại vì đi từ Bình Dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa Bạn có đất rồi giờ mình Có đất rồi, sướng muốn chết <laughs> Của hồi môn mà Anh thấy uh, bên đây cũng à, tính toán rất là kỹ mình xem à, mặt bên kia đàn gái coi sao nha dạ bên đây tính kỹ lắm dạ, chào em chào anh. tính kỹ tới mức mà mình cưới người đó về phải lo đầy đủ rồi có được con cái kia nữa rất chín chắn dạ. em có yêu, cầu cần anh làm gì cho em không em á thì ờ, chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em san sẻ em trong cái công việc ờ, quán xuyến gia đình với lại tính em thì không có quyết đoán nếu như mà ảnh quyết đoán được thì giúp em hỗ trợ em thì rất là em rất là vui dạ cái này dễ mà được, cái này dễ được. thôi tưởng gì chứ quyết đó hay lắm có gì em xử lý luôn ha em ra dạ. quyết định luôn vợ à. mình giao mình quyết định mừng lắm tôi tôi quyết định được có vợ tôi quyết định hết luôn mình kia nó khổ vậy đó hôm nay em đi có em người thân nào đi theo ủng hộ em không được lại dạ hôm nay em đi với mẹ ừ. dạ chào cô ạ à. bây giờ theo kinh nghiệm của cô người lớn tuổi á cô nhìn coi qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì thì cô cũng thấy con thật thà thiệt tình um, nhưng mà đối với hoàng anh á thì um, có nhiều khuyết điểm cô cũng mong con với Hoàng Anh là quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á, thì tiến tới, còn không á, thì mình làm bạn. À, thì thôi cô cũng cảm ơn. Dạ. À. Cô thấy ờ, con lại tương lai mình được không cô? <laughs> Bây giờ thì cô khó nhận xét lắm Phải ờ, quen rồi cô phải biết Chứ còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào Đâu phải bà bói <laughs> đâu mà cô có thể à, nhìn được Nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái con cô thì à, nó rất là ngoan thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng có nghĩa là um, đàng hoàng à, đó là nỗi lòng là tâm sự của người mẹ dạ. à, cũng lo lắng cho con gái của mình ha dạ mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không dạ đi nếu như đi mà đi, cái cô nói vậy á, thì à, chắc con đáp ứng được sáu bảy chục phần trăm gì đó ba chục phần trăm còn lại sao đi là mình tích lũy từ từ tích lũy từ từ đúng không dạ à cảm ơn cô à, bạn trai ơi mình ờ, hôm nay mình có đi với người thân không dạ đi người thân đi của em ờ, đi lên đây thì không có được chị ơi à à thế ổn rồi đó thôi bây giờ hai trẻ gặp nhau đi kéo màn lên dạ chào bạn chào anh chào em bạn gái rất là xúc động đấy anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn anh ạ à. à, hoàng anh đã khóc đấy em em hết rung chưa dạ em thì không có run chỉ là em hơi xúc động chút xíu dạ em em xúc động thì là đi mẹ em nói hay là làm sao à, dạ em à, khi em thì rất là thương mẹ bởi vì à, gia đình đã lo cho em rất là nhiều à, nên là em không bị cả em không kiềm chế được cảm xúc của mình dạ cảm nhận về nhau thế nào hai bạn em em thấy uh, bạn này thì uh, em em cũng đi rất là thích dạ em cảm ơn em thích về gì em thích cái răng của người bạn đó <laughs> thích cái gì cái răng em thì tính em hơi rụt rè nhưng mà nếu mà quen thân với em á thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố hơi tương tự mình nói rụt rè em đây còn rung nữa đây nói ít hơn nữa thôi hát bài tỏ tình đi bạn hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi thì bây giờ à, anh anh thì cái giờ để em xin hát bài à, buồn con sáu sậu nha dạ bài ý nghĩa quá hả <laughs>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 họ ai cao hát xưa ân tình trắng tròn đẹp đôi chim sáo về nơi đâu ai buồn ai thương nhớ xin nhắn lời cho nhau dơi nhớ mong đêm ngày tiếng chim kêu đâu đó nói xa hơn nói gần mỗi mai anh không dám em bằng lòng làm vợ anh không à. wow. cái vụ kia ừ em tưởng cái gì mà buồn chia Ôi, tay chia giờ là thì ra cái cô cuối vô được không sáo sổ lòng bay xa chứ trời ờ. ơi được được bạn nam tình cảm nhau một vài câu nữa nhưng nó ngọt ngào để đâu ờ, gọi là ừ, chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi thì nếu như anh là để mối tình đầu được của em thì anh thì cũng sẽ là để mối tình cuối của em chúng ta sẽ à, đến cái phần hết sức là quan trọng Suy nghĩ nha Chúng ta có ba tiếng đếm một hai ba Rồi, chúc mừng các bạn Mình nắm tay nhau cái đi bạn, mình cảm nhận Đây có lẽ là cái nắm tay à, đầu tiên của đầu bạn tiên dạ bạn cảm giác thế nào em thì chắc ờ, là đang run nên không có cảm nhận được ờ gì nhiều ạ bàn tay bạn ấm mà đây là những chiếc vé xem phim tôi mong rằng ờ, các bạn sẽ báo tin cho Bùi linh và các tường thật sớm hạnh phúc đang trong tầm tay chúng ta đừng để nó trôi đi nhé dạ em cảm ơn mẹ linh đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax em cảm ơn chị cát tường nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim mời các bạn